Vâng, xin chào mừng toàn thể quý vị khách hàng đã tiếp tục quay trở lại với kênh bán hàng của chúng tôi trên YouTube cũng như là trên fanpage. Một lần nữa thì à, chúng tôi rất là trân trọng cảm ơn à, quý khách hàng đã luôn luôn đồng hành cũng như là ủng hộ kênh trong suốt thời gian qua. Hãy à, tiếp tục ủng hộ chúng tôi bằng một lượt like, một lượt chia sẻ hay là đăng ký vào kênh của chúng tôi trên YouTube và trên fanpage để ở dưới phần mô tả để là người đầu tiên là người đầu tiên nhận được à, những video mới nhất đánh giá về chất lượng các loại xe đã qua sử dụng của ô tô Kiên Anh. Tất cả những à, đăng ký của quý khách đều được chúng tôi à, đăng ký lại để giúp cho quý khách có một cái lượng đăng ký nhất định. Quay trở lại với chương trình giới thiệu xe ngày hôm nay, ô tô Kiên Anh trân trọng giới thiệu đến khách hàng một cái mẫu xe đến từ thương hiệu của Hàn Quốc. Đó là chiếc Kia Rio nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc, sản xuất năm 2017, 5 chỗ, số sàn, máy xăng 1.4. Đây là dòng xe nhập khẩu nguyên con từ Hàn Quốc và nó được đánh giá là cùng phân khúc với ờ, các dòng xe như là Toyota Vios, Honda City hay là Mazda 2. Chiếc xe này ờ, ô tô kinh anh cam kết là không có đâm đụng hay là ngập nước, không một ngày chạy dịch vụ hay là taxi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 C1 lô 11 Phạm Hùng, khu lấn biển thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Sau đây thì à, chúng ta cùng đi tìm hiểu à, ngoại thất của chiếc xe này nhé. Về ngoại thất của chiếc à, Kia Rio 2017 này khá là tinh tế, nó đan xen với nét hiện đại tạo nên cái phong cách nhẹ nhàng và sang trọng. Chính nhờ cái phong cách thiết kế này cho nên là chiếc Kia Rio gần như là thích hợp với mọi khách hàng trẻ tuổi. Về phần đầu của Kia Rio 2017 với cái à, lưới tản nhiệt à, mũi hổ viền chrome, bốn bánh xe đều được à, trang bị cái phanh ABS rất là an toàn, la răng 15 inch với 8 chấu, góc cạnh màu sáng kim loại. Toàn bộ phần ngoại thất của chiếc xe được sơn màu trắng. Đây cũng có thể nói là cái màu đặc trưng của dòng thương hiệu Kia. Nó rất là phù hợp cho mọi đối tượng sử dụng xe đây là cụm bánh trước ở bên tay đấy quý vị đấy mâm đúc 8 chấu còn rất là sáng vỏ xe cũng à, còn khá là mới toàn bộ à, hệ thống à, cua lốp học rè quay cận cảnh cho quý vị thấy cũng rất là tốt cực kỳ là chắc chắn xe mới đời 2017 mà cho nên là những phần chi tiết này còn cực kỳ là tốt và chắc chắn hệ thống giảm sóc cũng vậy quay cận cảnh và chi tiết à, cho quý vị à, thấy rõ chiếc xe có như thế nào thì à, chúng tôi mô tả đúng như vậy các cái đường gân chỉ trên thân xe quý vị có thể thấy còn rất là nét thân vỏ vẫn còn vẫn còn rất là căng đây là cánh cửa trước ở bên tài đây đấy quý vị có thể thấy các cái tấm nhựa của tablo cũng rất là sần rất là bóng các cái tay nắm cửa Ờ, mở cửa rất là nhẹ nhàng các cái nút bấm vẫn còn hoạt động rất là tốt xe cũng đã được trang bị cái à, tính năng à, chỉnh điện gương đấy phần à, nhựa của tabi cực kỳ đẹp toàn bộ keo chỉ chắc cũng không cần phải nói đây là mới dòng xe mới sản xuất năm 2017 mà cho nên là còn nguyên bản phần nách cửa các cái bản lề còn như ở trong hãng mới lấy ra đóng mở cửa cực kỳ là nhẹ nhàng đấy phần uh, keo chỉ ở bên phần uh, bên dưới đây không hề có cái dấu hiệu gì là mục mọt hay là gì xét cả các cái hệ thống à, gioăng cao su cách âm vẫn là zin nguyên bản cực kỳ đẹp hệ thống khung cửa cột cũng như là chốt khóa quay cận cảnh và chi tiết cho quý vị thấy rõ vẫn còn đầy đủ các cái tem nhãn ở trên ờ, cánh cửa của chiếc xe rất là rõ ràng sắc nét chúng tôi cam kết là chiếc xe không hề có đâm đụng hay là ngập nước không một ngày chạy dịch vụ hay là taxi còn đây là cánh cửa sau ở bên tài đây đấy vẫn còn nguyên cái thông số của hãng ở trên ờ, kính của cánh cửa rất là rõ nét phần tabi của cánh cửa sau toàn bộ hệ thống keo chỉ gioăng cao su vẫn là zin chính hãng không hề có cái ờ, sự ờ, rách nát nào cả hẳn lề nách cửa đóng mở cửa cực kỳ là nhẹ nhàng chỉ với giá là 360 triệu đồng giá trên đã bao gồm ờ, phí rút hồ sơ cũng như là vận chuyển cho khách hàng trên toàn quốc một cái giá cực kỳ là ưu đãi cho một dòng xe nhập khẩu nguyên con từ Hàn Quốc sản xuất năm 2017 toàn bộ hàng ghế phía sau đấy rất là rộng rãi vị trí ngồi rất là thoải mái chốt khóa ở cánh cửa sau cực kỳ là chắc chắn còn đây là cụm bánh sau ở bên tài đây đấy quý vị thấy mâm đúc 8 chấu sơn của mâm xe vẫn là sơn zin vẫn còn nguyên cái logo của thương hiệu à, Kia vỏ xe rất là mới xe cũng đi ờ, khá là ít chút nữa chúng ta vào chúng ta xem là cái ờ, km ờ, đi được ở chiếc xe này nhé toàn bộ học rẻ cu lốp quay cận cảnh và chi tiết cho quý vị thấy cực kỳ là chắc chắn đời 2017 mà mới đi được hơn 2 năm tí thôi vỏ xe khá mới với cái vỏ xe này chúng ta có thể đi được vài ba năm nữa mới cần phải thay thế cụm đèn hậu này cực kỳ trong vẫn còn zin nguyên bản thương hiệu uh, Kia Rio một thương hiệu uh, nổi tiếng của hãng uh, xe Hàn Quốc đây là cốp ở phía sau cốp cũng khá là rộng dòng sedan mọi chi tiết ở phía trong cốp xe quý vị thấy còn rất là sáng không hề có hiện tượng gì là gì xét cả các cái chi tiết vẫn còn hoạt động rất là hiệu quả cốp xe rất là rộng để được rất là rất là nhiều đồ đấy quý vị à, có thể thấy các cái tấm nỉ tấm nhựa vẫn là zin nguyên bản keo chỉ của cốp xe vẫn còn thể hiện rất là rõ các cái dấu đinh tán của hãng sản xuất ở, ở à, trên nắp cốp cũng như là trên à, phần hông của bên cốp sơn cũng vẫn còn là sơn zin chiếc xe này vẫn còn là zin nguyên bản chưa hề có đụng chạm gì cả chúng tôi mua của một khách hàng ở Sóc Trăng còn đây là cụm à, đèn hậu phía sau đây bên à, phụ đây quý vị thấy là còn rất là trong chưa hề có cái dấu hiệu gì là nứt vỡ hay là hoen ố cả còn đây là cụm bánh sau ở bên phụ đấy quay à, cận cảnh và chi tiết cho quý vị thấy rõ chiếc xe có như thế nào chúng tôi mô tả đúng như vậy mầm đúc tám chấu cực kỳ nét sơn vẫn là sơn zin vỏ xe khá mới toàn bộ hộc rẻ hệ thống giảm sóc cù lốp cực kỳ phẳng chắc chắn chỉ với giá là 360 triệu đồng quá tốt cho một chiếc xe 5 chỗ số sàn nhập khẩu nguyên con từ Hàn Quốc còn đây là cụm à, cánh cửa sau ở bên phụ đấy kèo trì gioăng cao su tạp bì rất đẹp rất là chắc chắn quay cận cảnh và chi tiết ờ, cho quý vị thấy rõ tay nắm cửa mở cửa vẫn còn hoạt động rất là tốt các cái nút bấm cửa kính lên xuống nhẹ nhàng phần keo chỉ phần ờ, bên dưới cái phần mà thường xuyên tiếp xúc với nước chưa hề có dấu hiệu gì là gì xét cả lạch cửa khung cửa giòn cao su còn nguyên bản đầy đủ không hề thiếu một ờ, phân đoạn nào cửa mở đóng rất là nhẹ nhàng chắc toàn bộ ờ, hàng ghế bọc da vẫn là zin theo xe chốt khóa khung cửa và trên nóc của xe quý vị à, thấy rất là rõ cánh cửa trước ở bên phụ cũng vậy chắc cũng à, không cần phải nói quá nhiều quay chi tiết và cận cảnh cho quý vị thấy phần tắp bi cực kỳ đẹp tất bộ, tất cả các cái keo chỉ vẫn là zin đầy đủ không hề thiếu một phân đoạn nào cả Chúng tôi cam kết là xe không hề có đâm đụng hay là ngập nước. Không một ngày chạy dịch vụ hay là taxi. Xe của gia đình, một chủ từ đầu, nhập khẩu nguyên con từ Hàn Quốc, sản xuất năm 2017. Phần táp lô Hộp số sàn 5 6 cấp 6 số tiến, một số lùi xe cũng trang bị một cái à, màn hình cảm ứng DVD Android 10 inch các cái à, tấm nhựa của phần à, tắp lô đấy quay cận cảnh và chi tiết cho quý vị thấy rõ hệ thống điều hòa hai chiều làm lạnh nhanh sâu với các cái nút điều khiển dạng là xoay rất là dễ dàng thao tác giúp cho quý khách có thể lựa chọn cái tối ưu cái khoảng cái nhiệt độ cho khoang nội thất đấy các cái tấm nhựa của phần tắp lô không hề có dấu hiệu gì là khoan đục cả tay lái hệ thống hộp số sàn này 6 số tới một số lùi đây là dòng xe cao cấp của hãng à, Kia mà thắng tay các cái hộp để đồ cái hộp tiện ích đấy đây học tiện ích ở phía trước này xe cũng trang bị à, hai cái túi khí ở hàng ghế phía trước đảm bảo an toàn à, cho quý khách dàn lạnh còn đây là cụm à, bánh trước bên phụ với la răng 15 inch đi rất là sướng toàn bộ cua lốp cực kỳ đẹp phẳng phiu học rẻ hay cả cái vị trí mà phía dưới thường xuyên tiếp xúc với nước không hề có cái hiện tượng gì là mục nát cả giảm sóc cực tốt chạy rất là sướng đấy toàn bộ hộc rẻ rất là chắc chắn của lốp phẳng phiu sau đây thì à, chúng ta tìm hiểu phần máy của chiếc xe này nhé Kia Rio sản xuất năm 2017 được à, trang bị cái động cơ xăng 16 van DOHC công nghệ à, CVVT dung tích là 1.4 lít toàn bộ à, dàn đồng dàn sắt xi của nắp cabo quý vị thấy còn sáng bóng chắc chắn keo chỉ của nắp cabo cũng vậy đấy quay cận cảnh và chi tiết chúng quý vị thấy rõ vẫn còn dấu dấu, dấu dập nổi của hãng Kia trên nắp cabo cực kỳ là rõ nét toàn bộ dàn đầm giật sắt xì không hề có hiện tượng gì là gì xét cả máy nổ rất là êm toàn bộ máy khoang máy quay cận cảnh và chi tiết à, cho quý vị thấy rất là sạch sẽ không hề có cái hiện tượng gì là đổ dầu nhớt cả máy vẫn còn zin chưa hề tháo à, một con ốc nào cả máy xe quý vị thấy cực kỳ đẹp sạch sẽ thành rằng đầu xe không hề có hiện tượng gì là cong vênh cả Kia Rio cả trang bị cái động cơ xăng 16 van DOHC công nghệ à, CVVT dung tích là 1.4 lít xe cũng à, trang bị cái hệ thống à, phun xăng điện tử cho nên là cực kỳ là tiết kiệm nhiên liệu chính vì vậy mà cái mức tiêu hao nhiên liệu nó chỉ vào khoảng từ 6,5 cho đến 7 lít trên 100 km đường hỗn hợp cụm đèn pha này với à, dạng à, project, dạng đèn pha projector chiếu sáng rất là xa đèn gầm thì cũng đã được trang bị à, đèn bi giúp cho quý khách di chuyển an toàn ở những nơi trời tối hoặc là khi chúng ta di chuyển vào ban đêm tất cả các cái cụm đèn này vẫn còn hoạt động rất là tốt rất là gom rất là trong không hề có cái hiện tượng gì là hoen nấu hay nứt vỡ cả đấy chúng ta cùng xem lại cái à, phần máy này máy uh, trang bị à, động cơ xăng 1.4 cho nên là cực kỳ là tiết kiệm nhiên liệu chỉ với khoảng là 6,5 cho đến 7 lít trên 100 km đường hỗn hợp máy rất là bốc nổ rất là êm dàn đồng dàn chassis của nắp cabo chúng ta cùng tìm hiểu à, khoang nội thất nhé toàn bộ các cái à, đèn à, tín hiệu trên bảng đồng hồ vẫn còn hoạt động rất là hiệu quả với kiểu đồng hồ ba đồng hồ hình tròn rất là dễ quan sát theo như chỉ số trên đồng hồ thì chiếc xe này mới order được có hơn 55.000 km phải nói là xe đi rất là ít màn hình Android 10 inch vô lăng thì à, cũng đã tích hợp các cái à, phím điều chỉnh âm thanh cũng như là các cái à, nút điều chỉnh khác đấy đây là cái nút điều chỉnh âm thanh lớn nhỏ này vẫn còn hoạt động rất là hiệu quả túi khí trên vô lăng màn hình Android có tích hợp bản dẫn đường mới nhất đây là hàng ghế ở phía sau đây với à, toàn bộ à, ghế da vẫn là zin với à, cái tông màu xám đen các cái tấm nhựa của cánh cửa tập bì vị trí ngồi rất là rộng rãi thoải mái xe đăng ký 5 chỗ cho nên là chúng ta có thể đi được cả gia đình trần xe thì chân nỉ không hề có hiện tượng gì là xù lông cả các cái đèn tiện ích vẫn còn hoạt động rất là tốt tôi cam kết là chiếc xe có như thế nào chúng tôi mô tả đúng như vậy không hề nói thêm bớt về dòng xe này cả da ghế vẫn là da zin theo xe vẫn còn in nguyên cái logo của Kia toàn bộ toàn bộ cái à, phần nỉ phần nhựa không hề có cái hiện tượng gì là rách nát cả trần xe dạng trần nỉ cực kỳ là đẹp chưa hề có cái dấu hiệu gì là xù lông cả đấy vị trí ngồi của hàng ghế phía sau tất cả các hàng ghế đều có à, tựa đầu sau đây thì chúng ta cùng tìm hiểu phần à, gầm của chiếc xe này nhé đây là gầm xe quay từ à, bên hông của bên tài này đấy gầm xe đó quý vị cực kỳ là sáng bóng chắc chắn không có một vết hàn nứt ở trên gầm của chiếc xe này tất cả các cái chi tiết vẫn còn ờ, là rất đẹp rất chắc chắn quay cận cảnh và chi tiết phần gầm xe cho quý vị thấy đây là cái hộc để ờ, nắp sơ cua này đấy vẫn còn rất là sần còn đây là gầm xe quay từ ờ, phía sau đây thấy chưa đấy các cái đầu rô tin hệ thống giảm sóc rất là chắc chắn không hề có cái hiện tượng gì là gì xét cả trước khi à, giao xe cho quý khách thì à, ô tô kinh anh đều à, kiểm tra đầy đủ tất cả các cái chi tiết khi quý khách mua chiếc xe này về thì không cần phải trang bị thêm cũng như là sửa chữa bất kỳ một cái bộ phận nào cả chúng ta chỉ việc sử dụng và đi luôn thôi và cuối cùng thì chúng ta cùng trải nghiệm chiếc xe này trên cái cung đường nội ô thành phố Rạch Giá tỉnh Kiên Giang xem là chiếc xe vận hành như thế nào nhé đấy chúng ta thấy là máy à, đề rất là nhẹ nhàng máy nổ rất là êm không hề có cái hiện tượng gì là hòa ga cả hệ thống à, vô lăng có trang bị à, trợ lực cho nên là đánh lái khá là nhẹ nhàng phải nói là chiếc xe này đối với các chị em phụ nữ cũng có thể điều khiển một cách rất là dễ dàng hộp số sàn 6 cấp ra vào số cực kỳ là nhẹ nhàng trơn mượt không hề có cái hiện tượng gì là sóc số cả vô lăng à, trang bị điều khiển hai hướng xe cũng à, tích hợp cái à, các cái cổng à, kết nối USB giúp cho chúng ta có những à, phút à, giây thư giãn khi mà di chuyển trên xe màn hình à, Android 10 inch có tích hợp các cái à, bản đồ Việt Map mới nhất khoang nội thất à, ngồi rất là rộng toàn bộ các cái hàng ghế đều có tựa đầu à, giúp cho ông ngồi rất là thoải mái không có hiện tượng gì là gò bó cả da ghế với cái tông màu đen và xám các cái tay nắm cửa hệ thống nhựa ở bên trong khoang nội thất còn rất là đẹp rất là sần xe chạy rất là bốc rất là sướng chỉ với giá là 360 triệu đồng giá trên đã bao gồm à, chi phí à, rút hồ sơ cũng như là vận chuyển à, cho khách hàng ở xa một cái giá cực kỳ hợp lý cho dòng xe 5 chỗ sản xuất năm 2017 mang thương hiệu của Hàn Quốc nhập khẩu nguyên con Vậy thì khách hàng nào quan tâm thì hãy nhanh tay nhấc máy gọi chúng tôi qua hai số điện thoại 0983 457763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 hệ thống à, cách âm của chiếc xe cũng à, cực kỳ là chất lượng chúng tôi đang ngồi à, trong xe quay mà không hề có cái không hề nghe được cái tiếng tạp âm ở bên ngoài tiếng tạp âm rất là nhỏ đấy qua các cái vị trí gồ ghề chúng ta thấy không hề có hiện tượng gì là rung lắc cả xe trang bị hộp ờ, số sàn tới 7 cấp 6 số tới một số lùi ra vào số cực kỳ là nhẹ nhàng dàn lạnh hai chiều tự động gương kính đều à, chỉnh điện của lòng à, bọc da hỗ trợ lực cho nên là đánh lái rất là nhẹ nhàng bản táp lô khá là tinh tế tất cả các vị trí rất là thuận lợi cho chúng ta khi mà chúng ta vận hành chiếc xe này Vậy thì à, quý khách vừa rồi đã xem chi tiết của chiếc xe Kia Rio sản xuất năm 2017 nhập khẩu nguyên con từ Hàn Quốc hy vọng à, qua cái à, clip này à, quý khách cũng đã có cái cảm nhận 90 đến 95 về chất lượng của chiếc xe trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm theo dõi clip và đừng quên đăng ký tức là subscribe hoàn toàn miễn phí để là người đầu tiên nhận được những video mới nhất đánh giá về chất lượng các loại xe đã qua sử dụng của ô tô kinh anh Hãy like và chia sẻ clip này đến với mọi người giúp ô tô Kinh nhé. Trân trọng cảm ơn, chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những ờ, video tiếp theo.